Nhận định, phân tích và dự đoán kèo trận bóng đá giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 7 tháng 1. Cả Thái Lan lẫn Malaysia đều hướng đến lối đá mở, cho nên trước tiên đây sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi cho những ai yêu thích bóng đá tấn công. Thực tế đó đã chứng minh khi Malaysia cho dù phải làm khách trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, nhưng ông Kim Pangon vẫn chọn lối đá chơi đôi công với đội chủ nhà. Trong lúc đó thì huấn luyện viên Mano Polking vẫn trung thành với triết lý bóng đá tấn công của Thái Lan. Vị chiến lược gia người Đức này luôn quan niệm tấn công là phương án phòng ngự hiệu quả nhất. Chính lối đá mở đó cho nên khoảng trống trong đội hình của Malaysia và Thái Lan là khá rộng, đặc biệt là trong hệ thống phòng ngự. Xét về lối chơi, cả Malaysia lẫn Thái Lan đều thể hiện các miếng đánh khá đa dạng khi kết hợp biên lẫn trung lộ khá hài hòa. Dù vậy thì Malaysia thiên về sức mạnh cho nên tỏ ra nhanh nhẹn trong các pha đua tốc độ, nhất là sau những tình huống phất bóng dài. Lối đá của Thái Lan có phần khoa học hơn khi tổ chức lên bóng bài bản, luôn mang tính đột biến và tạo bất ngờ cao. Một vũ khí quan trọng nữa của đội bóng xứ chùa vàng đó là những cú sút xa khá uy lực. Sau trận thua 0-3 trước Việt Nam ở sân Mỹ Đình, Malaysia cũng đã kịp thời chấn chỉnh lại đội hình cũng như là lối chơi để thắng giòn giã Singapore 4-1 ở trận cầu quyết định. Qua đó giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 đầy thuyết phục. Không chỉ trước Singapore, ở một tình thế buộc phải thắng, Đội quân của huấn luyện viên Kim Pangon đã từng sẵn sàng đối công với Việt Nam cho dù chung cuộc thua đến 0-3. Nên nhớ là hôm đó, thủ môn Văn Lâm đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Minh chứng cho thấy được là Malaysia đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, chính vì thiên về tấn công mà Malaysia lại thường xuyên để lộ ra nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Ở trận gần nhất, Singapore mà dứt điểm tốt hơn thì có lẽ họ sẽ phải ghi nhiều hơn một bàn. Trong lúc đó, Thái Lan vẫn đang thể hiện được hình ảnh của một nhà đương kim vô địch AFF e Cup bằng thành tích bất bại mặc cho thiếu vắng một loạt trụ cột quan trọng. Từ khi lên nắm quyền, huấn luyện viên Manopol King vẫn trung thành với triết lý bóng đá tấn công áp dụng cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Song chính vì không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất mà người Thái đang làm cổ động viên nhà bất an. Voi chiến suýt bị gục ngã trước Indonesia ở vòng bảng mà một phần là do các hậu vệ thường xuyên dâng cao giúp cho hàng công đối phương mặc sức đe dọa không thành. Ngay cả ở chiến thắng trước Campuchia yếu hơn rất nhiều, Thái Lan cũng đã nhiều lần để đối thủ uy hiếp. Mà nếu các tiền đạo xứ chùa tháp có đẳng cấp cao hơn thì chưa biết kết quả nào sẽ đến với Thái Lan. Xét về cách thức tấn công, cả hai đội cũng đều sở hữu những miếng đánh đa dạng, kết hợp hài hòa giữa biên lẫn trung lộ. Dù vậy thì Malaysia cũng vốn có phong cách truyền thống thiên về sức mạnh cho nên sẽ tỏ ra nhanh nhẹn hơn ở trong các màn đua tốc độ đặc biệt là sau những tình huống phất bóng dài vào tuyến. Có một thống kê vô cùng thú vị, đó là trong 6 lần đối đầu gần nhất tính từ năm 2014, Thái Lan không thắng nổi Malaysia một lần nào. Hòa 2, thua 4. Ở lần gần nhất thì Thái Lan đã nhận thất bại ngay ở trên sân nhà trước Malaysia sau loạt luân lưu 11 mét ở giải giao hữu thường niên do họ tổ chức Kings Cup vào năm ngoái. Tổng thể thì đây là trận đấu rất đáng được chờ đợi và hứa hẹn rất hấp dẫn nhưng với lợi thế sân nhà cùng với lối đá có phần kỵ dơ với Thái Lan, Malaysia có nhiều cơ hội để chiếm được ưu thế sau bán kết lượt đi. Về phong độ gần đây giữa hai đội, cả Malaysia lẫn Thái Lan đều ít nhiều để lại phong độ ấn tượng trong các trận đấu vòng bảng. Sau tai nạn ở sân Mỹ Đình, Malaysia cũng đã kịp thời chấn chỉnh lại đội hình. Trận thắng đậm và giòn giã trước Singapore như là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của các cầu thủ Malaysia cũng như là tài điều chỉnh xa bàn của ông Kim Pan Gon. Trong lúc đó thì Thái Lan cũng đang thể hiện hình ảnh của một nhà đương kim vô địch bằng chuỗi bất bại. Thầy trò ông Manon Polking chỉ gặp chút ít khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Indonesia. Nói một cách khác thì phong độ của Malaysia và Thái Lan đang cao, hứa hẹn sẽ đem đến một trận cầu chất lượng. Về thông tin lực lượng của hai đội, bị thẻ đỏ trực tiếp vào trận gặp đội tuyển Việt Nam cho nên hậu vệ Azamami của Malaysia sẽ bị treo giò hai trận. Vì thế mà huấn luyện viên Kim Bangon sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của cầu thủ này ở trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan. Tương tự, Thái Lan cũng mất nốt Sarawat Dikmi ở trong chuyến làm khách trên sân Malaysia. Tiền vệ 33 tuổi này đã dính thẻ đỏ trong trận hòa một đều với Indonesia. Cho giờ mất hai cầu thủ chính, nhưng xem ra Malaysia và Thái Lan cũng không quá lo lắng khi các cầu thủ thay thế đã chơi tốt ở trận đấu vừa qua. Ngoài hai sự vắng mặt trên thì Malaysia và Thái Lan cũng đều bảo toàn được lực lượng tốt nhất với đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Malaysia Các cầu thủ dự kiến Hazmi Dominic Tan Roven Tiran Sarun Nazim Faisal Halim Brendan Gan Stuart Vikin Darem Lok Lee Trúc Mukari Amak Safavi Raisis Tuyển Thái Lan Các cầu thủ dự kiến Photha Chiu Hypercon Bulmathan, Hemvibun, Grayson Adisak, Terasin Dangda, Bodin Phala, Sumaya Purisai, Kaman, Ekanit Panja, Supanan Pererat. Nhận định và dự đoán kèo châu Á Lâm vào thế khó ở vòng đối đầu cuối cùng vòng bảng nhưng Malaysia vẫn đã thể hiện được bản lĩnh bằng chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Singapore qua đó có được tấm vé thứ hai sau Việt Nam đến tới bán kết AFF Cup 2022. Dẫu vậy, nhưng cơ hội đi tiếp của Hồ Mã Lai ở vòng đấu này là không cao, khi mà đối thủ của họ lại chính là nhà đương kim vô địch Thái Lan. Dẫu vậy thì Malaysia vẫn được tính là đối thủ kỵ dơ của Thái Lan những năm trở lại đây. Chi tiết hơn thì trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Malaysia chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Chưa kể, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Pangon đang có phong độ rất ấn tượng ở mái ấm của mình. Ở phía còn lại, gặp đôi chút khó khăn trước Indonesia, nhưng Thái Lan vẫn thành công bước tiếp với ngôi vị đầu bảng A. Tuy nhiên thì sau vòng bảng có thể nhận thấy được là đội bóng xứ chùa vàng đang gặp rất nhiều khó khăn với những trận đấu ở trên mặt cỏ lạ. Theo đó, Thái Lan đã không thắng trong 5 lần hành quân gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trên sàn giao dịch, Thái Lan được xếp kèo trên, chấp 1 trên 4 trái. Tỷ lệ này cho thấy là nhà đường kim vô địch không được đánh giá cao. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong 4 lần đối đầu gần nhất, voi chiến đều chấp từ 1 phần 2 trở lên. Tham dự giải đấu này thì Thái Lan thiếu vắng đi một số cầu thủ trụ cột, đặc biệt là Chanathip Songkrasin. Thiếu nhân tố dẫn dắt lối chơi và tạo ra được sự khác biệt. Thái Lan đã trở thành đội bóng bình thường. Họ có thể thắng dễ các đội bóng yếu nhưng sẽ gặp khó trước các đội bóng top đầu. Ở tại vòng bảng, Thái Lan thắng 3 và hòa 1. Trận hòa duy nhất của Thái Lan diễn ra ở trên sân của Indonesia. Đáng chú ý là trận đó Thái Lan còn chấp tới một ăn nửa. So sánh trận đó với chuyến làm khách của Indonesia, Thái Lan bị giới chuyên môn nghi ngờ về cửa thắng ở lượt đi. Vì vậy, chọn đội khách đang là một lựa chọn khá mạo hiểm lúc này. Nên chọn Malaysia. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Không mấy bất ngờ khi mà hai đội sẽ tiếp cận trận đấu với một lối chơi an toàn bởi vì tính chất quan trọng của trận lượt cầu này. Không đội bóng nào muốn đưa mình vào thế khó khi bước đến trận lượt về nhất là với vị thế đội khách của Thái Lan hiện tại. Thêm vào đó, phòng ngự là điều mà hai đội đã làm rất tốt ở giai đoạn vòng bảng. Do đó mà một trận cầu đầy áp bàn thắng là điều khó có thể chờ đợi. Các chuyên gia khuyên nên chọn xỉu. Dự đoán và nhận định kèo châu Âu Thái Lan cho dù là một ông lớn tại khu vực Đông Nam Á, nhưng trong những năm trở lại đây đã không còn duy trì được sự hủy diệt của mình. Thậm chí theo thống kê các lần chạm trán gần nhất, bảy voi chiến đang hoàn toàn tỏ ra kém cỏi hơn so với đội chủ nhà. Theo đó thì Malaysia đã bất bại ở trong cả 6 lần gần nhất hai đội tuyển có cơ hội đối mặt và lần gần nhất để thua đã là vào kỳ AFF e Cup 2014. Ở thời điểm hiện tại, khả năng chiến thắng của thầy trò Kim Pangon đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nhất là khi Malaysia đã toàn thắng Thái Lan ở 3 lần gặp nhau gần nhất. Vậy nên, cộng hưởng thêm lợi thế sân nhà, Hồ Mã Lai xứng đáng là một cửa cược vô cùng ngon ăn ở mức tỷ lệ là 3,45 ở trên sàn giao dịch châu Âu. Nhận định và dự đoán kèo hiệp 1 Trước một đối thủ đáng gờm như là Thái Lan, khả năng cao Hồ Mã Lai cũng sẽ chơi thực dụng để hướng tới một kết quả an toàn nhất. Phía còn lại, Thái Lan cũng khó lòng có thể thi đấu một cách quá chủ động trước một đội bóng có tính đột biến cao như là Malaysia. Đây cũng mới chỉ là trận lượt đi. Thầy chó huấn luyện viên Alexander Polking cũng không vội gì mà phải thi đấu quá mạo hiểm. Do đó,